sông tà áo trắng váy cưới quá ư là xinh anh như soái ca trong ngôn tình cầm lệ áo vẹt nắm tay em rước về dinh trà có trên bàn bên cạnh lại có ngập tràn tô là bia Nào ta hãy cùng khơi ra rót vào ly đá để cùng nhau chúc mừng Chúc cho long phụng tương phùng chúc cho hai họ nên bà con tiên Hạnh phúc mãi luôn vẹn nguyên xin mời quý vị hãy cùng nâng ly một hai ba vô lo mà mừng đám cưới tôi mình qua xa lên đình dịu vàng xung sinh nhảy múa sắp xinh theo quay gà luộc rượu bia xa láng thịt hồng trao tay ta đây hơn năm trăm ba yêu em mấy núi anh cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo anh cũng qua yêu em